you diệu hương vân biên mạng thập phương giới cung dường những thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chủng cập nhất thiết thanh niệm Duyên khởi quang minh đại sân tăng tánh Phật sự phổ hưng chư chúng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 Nay đến thời quá tụng kinh cầu an cho các Phật tử cùng toàn thể gia đình. Chư tăng chúng con theo sự thành cầu của các Phật tử vững tập về Đại hùng Bảo Điền. Ba nghiệp lặng trong khai thinh mười phương tam bảo thuy từ quang giang chứng minh gia hộ cho chúng con được đọc tụng kinh đọc những lời Phật dạy hiểu nghĩa thực hành chúng con cũng cầu thịnh chư vi chư thiên thiên thân hộ phạm đồng lai lâm đàng trang Bảo hộ cho qua lễ tổng kinh của chúng con được chú viên hoạn mạng. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát, Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma. tròn một niệm dừng sanh nghiệp mà ba kỳ ơi ơi xưng dương cùng tạng tháng ơi ơi ưng kiềm mà không cùng tận Phật chúng sinh tinh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghị ba hiền ơi cúi đầu xin à, nguyện à, quy chi tâm à, đàn lễ giới quá hiền à, vì à, lai thập mà phi Nam mô Như Lai cùng chân biển trí minh hành tung tiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư phật thế tôn nhân điện cung kinh nhân tâm kinh lễ chi ở tâm ma đành à lễ ơi ơi nam mô tỳ bà thi phật à, chi tâm ma đảnh à lễ ơi à, chi à, tâm à, đảnh lễ ơi nam mô hi kỳ phật chi tâm đảnh lễ ơi nam mô hi khi phật ơi À, à, tâm ma đảnh à, lễ nam mô tỳ sa phụ phật chi tâm ma đảnh lễ ơi nam mô tỳ sa phụ phật chi

lễ nam mô câu nam mô a ni phật à, chi à, tâm à, đảnh lễ nam mô câu na hàm à, mâu ni phật ơi chi tâm Ma đảnh lễ ơi nam mô ca diếp Ma phật ơi à, chi tâm Ma đảnh lễ phật ơi chi tâm đảnh lễ nam mô ê di tâm ma đảnh lễ nam mô di lặc tôn phật di à, à, tâm đảnh lễ à, nam mô di lạc tôn phật chi ở tâm ma đảnh lễ nam mô dược ngã sư lưu ly quang vư Đệ tử chúng con nghe một nghe lòng thân thanh xin dài bấy tôi lụi sáu à, căn ai à, mắt ưa sắc à, lưỡi tham ăn tai say mê tiếng mũi thuần mến hương hiếu hoa chờ trao trăm chiều ơi bỗng dưng tưởng đặt lên điều ơi ăn không nói có dệt theo hai người À, chẳng giết hại chẳng thương à, muôn à, loài ơi thói nguyện hóa đêm ngày xây đắm mây làm bao điều rối loạn nhân luân ơi nay ờ, con thẹn ờ, ờ, hồ muốn phần ấy vì mê nên đã trầm luận bao lòng thương con dài ơi à, muốn cứu à, à, con thoát khỏi luân hồi gắng công cầu đạo không ngơi chạy bao chẳng à, lui truyền à, à, lòng ơi toàn tính mình cũng buộc nghe lòng thành cuối xin dạy à, tỏ tôi à, tin à, của con bằng tớ tóc chẳng còn dám dấu xăm hối cầu hào à, chứng à, minh hay à, trước cầu sạch tội của mình hay sau xin cho cả chúng sinh mọi đêm ngày à, xin à, gắng à, đào bồ đề nguyện chứng không lùi được rồi xin độ muốn loài đời à, đời à, yên à, vui ơi ơi xin cho con được như đảnh lễ nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ tam Bảo à, Xin mời đại chúng chúng ta đồng an tọa tụng kinh trang số 7 Bảy kinh người đẹp không bằng người có đạo đức đại phú những tinh tình nhưng từ đường ơi khen là trong sạch vua rất yêu quý kinh trọng tiết hành của bà vua nghe Phật đến thuyết pháp nên cùng trọng tiến nên cùng phiêu những xa giá đến chùa vẫn làm lễ rồi ngồi qua một bên rằng đêm cô cô từng toàn vẹn không kém khuyên điểm nào ông bà la môn treo dài nghìn lang vàng cho ai phê bình được một điểm sâu của con gái mình thế mà suốt ba tháng vẫn không có người làm được ông bà la ca tướng màu kim sang hiếm có trên đời nên dừng con gái đến để gả cho đức phật ông đưa con gái đến chào hỏi xong rồi thưa với phật con gái tôi xinh đẹp hiếm có trên đời này dừng đến để gả cho ngài đức phật nói với kia xinh đẹp của con gái ông là cái yêu quý của gia đình ông còn cái yêu quý của tôi là chỗ chư Phật yêu quý quan niệm về cái yêu quý của chúng ta khác nhau ông từ khen con gái mình xinh đẹp xong tôi sẽ ra chỉ giống như một cái bình đựng đồ bất tình Ôi giờ có gì đáng quý đâu sắc vóc xinh đẹp là chỗ dính mắc của tên giặc lớn mắt tai mũi lưỡi thân từ dưng đoan chính là tai họa lớn của thần tăng nhà nang cửa gen mình hài thân tổng đều do nữ sáng mà ra ta làm xa môn sống một mình sợ những tai họa này lẽ nào lại còn nhận lấy nó nữa ông hãy đem đi ta không nhận đâu ông bà la môn nghe vậy nổi giận bỏ đi ông đưa con gái đến ra măng vua ưu điện khen ơi bé đem con mình rồi thưa con gái tôi đáng bậc vương phi si cho được làm đệ nhị phu nhân ở bên tà vua nghe lời ban cho đai ấn vàng bạc châu bao rồi vong kiến tên làm quan kẻ cưng dũng vua cô con gái sau khi đang dùng ôm lòng ganh ghét đại phu nhưng thường mê hoặc vua nhiều lần cô tìm cách dèm pha xong đó đều gạt quá bảo khánh chỉ đặt điều không thật đại phu nhân là người tiên anh đáng quý mà lại dèm phá cô này vẫn không bỏ ý định làm ai đại phu nhân luôn tìm diệm tâu ra tâu vào khiến vua từ từ cũng siêu lòng theo một hôm cô tìm ra một cơ hội nhân ngày trái giới lại khuyên vua cuồng vui hôm nay xin mời ưa vua nhưng ra dự vua nghe lời ra lệnh cho tất cả mọi người đều tham dự xong đại phu nhân vì chỉ trái giới nên không vâng lệnh vua ba lần cho người gọi mà bà nhất định không ra vua nói dừng sai người lối ra băng trói đường điền rồi lấy cung đình bằng trên đài phu nhân vẫn không sợ hãi những tâm quy phật vua nhắm mắt phu nhân bắn không ngờ mũi tên bay lại phía sau vua bắn mấy phát liền đều cả lúc ấy vua cảm thấy sợ hãi vội buông cung xuống đến thân cười trói cho đại vũ nhưng rồi hỏi khanh có pháp thuật là gì mà khiến như thế phu nhân trả lời tiếp chỉ phụng thờ như lai quý tam bảo sáng nay tiếp thọ phật trái giới không ăn quá ngọ lại dự tam giới của Phật không được trang dấn đây chẳng là đường thế tôn từ bị gia hộ khiến được như thế vua nói lành tại sao không nói sớm cho vua liền đuổi con gái của kiết tinh về nhà rồi giao cho đại phu nhân coi quan hết mọi việc trong cung sau đó vua phu nhân và đại tư dẫn theo quần thần cùng xa gia đến chùa vân sau khi làm lễ xong mọi người ngồi qua một bên chấp đã xảy ra thuật lại đầy đủ cho Phật nghe Đức Phật nghe xong bao này đại vương người nữ yêu ta đồng an có tám mươi bốn việc trong đó có tam việc lớn bị người trí tuệ ghét đó là thực đổ dựng chửi chù rùa chân áp san tham ham trang sức ôm lòng thấm độc bây giờ đương thế tôn liền nói kê dấu trời mưa đứng bao dung tâm thoa đường nào vui ích cổ biên bao ai gia ngồi hiền chỉ dầu dục lạc cõi trời sáng suốt xả không tham vui viễn ly ân ái là đệ tử Phật vâng, Đà Đức Vương nói với vua người ta làm việc tạo tội mọi thứ đều nhiều chư Phật đều khen ngợi và khi trên sẽ sinh thiên hưởng vương an vui đương Phật nói xong vô phu nhân thể nữ và càng quan đại thân tâm ý đều cái ngộ tây đường đạo nam mô phật đệ tử Phật truyền pháp bảy là thịnh Phật tám là thường theo hồng với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 mà tăng trương phụng lành tiêu trừ nghiệp chướng tai ánh tân bình được thuyên giảm oan khiên oan kênh đường hoa dài hiền tiền tỏ mạng được bình an thiền căn khai phát tin sâu nhưng quả tin từng tu hành sớm được giác ngộ an vui giải thoáng hồi hướng cho các chúng hướng linh giá tiên tiền tổ của gia đình các phật tử cùng các chúng hướng linh có duyên trong phạm mỗi ngày hôm nay được nương nhờ công đường này mà thần thân khinh năng xa bỏ lầm mê xa rời chậm trước tính sâu tam bảo sớm được sinh về cõi lanh gặp tam bào tu hành mau thoáng khổ hồi hướng cho các chúng chư thiên thiện tận hộ pháp bảo hộ cho chùa bảo hộ cho pháp hồi ngày hôm nay nương nhờ công đức lành này mà được thêm moai thêm lực bao hộ chúng sanh biết bo ăn làm lành tu theo chính đạo Nguyện cho nước nhà có vốn dân tổng trung kiên trí đứng trọn đầy những tâm hóa lạc khắp nguyện o phước ban khắp tất cả đứng đồ quân sanh Phật Pháp tình ứng tam đồ dương nghe sạch à, Nam Á Mô Phật à, Bồn à, Sư à, Ca à,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 từ a quy a y a phật nguyện cho chúng sinh nơi hiểu thấu đạo lời kinh tạng trí tuệ như biển từ quý ý tăng nguyện cho chúng xin nơi quảng lý